kính à, lời phật à, pháp à, tăng tam bảo chứng lòng con we ban cho kính à, lại phật à, tân tam à, bảo chứng lòng con Yeah. pháp hoài linh ơn dày pháp bảo phước lành ban cho kính nguyện à, cầu cho